ra đời trong gian khó từ niềm tin chung của hàng triệu trái tim trong chiến tranh dựng con đường huyền thoại chung niềm tin đất nước sẽ vẹn toàn tiên phong vượt gian nan chung niềm tin chuyển mình vững chãi lướt nhịp số đi nhanh chung niềm tin muôn thế hệ đồng hành khẳng định vị thế dẫn đầu 60 năm lớn mạnh cùng đất nước Việt Vietcombank chung niềm tin vững tương lai